bởi vì cái thiện mà có lậu hoặc là cái phước hữu lậu còn cái thiện mà vô lậu là cái tâm thanh thản an lạc vô thường tác giả trưởng lão thích thông lạc à, hôm nay thì à, mấy con được nghe thầy nói thì định rồi đó phải không cách thức tu phải không vâng. rõ ràng gì giúp họ tu y như họ chứ đâu thầy ơi thầy không bao giờ giải thoát học chút nào đâu mà nỗ lực tu như vậy thì rất có thì mong rằng thầy công dân ngày mai này ở đây thầy làm trụ sở giúp cho các con họ bác quan tài ráng ờ, ờ, à bởi vì cái thiện mà có lậu hoặc là cái phước hữu lậu còn cái thiện mà vô lậu á là cái tâm thanh thản an lạc vô lượng à, mình có đem của mình cho người nào đâu cho nên người đó cũng không nợ mà còn nó nợ thì nó làm đây cái người tu á Đức Phật đã dạy mình khi mình ăn miếng cơm này mình phải suy nghĩ mình có đủ trong đức để ăn cái bữa cơm không chứ đừng nói gì đến cái người ta lại thế mà không có vị tăng nào mà để suy nghĩ cái Phật dạy kỹ vậy mà người ta không có chịu tư duy suy nghĩ vậy quá coi thử coi cái khả năng của mình giữ giới luật tu hành mình có xứng đáng mình thọ được cái bữa cơm mình có xứng đáng cho người ta lại mình không vậy mà mình dám ngồi đó tâm còn sanh lục được thấy xe riêng xe cúc người ham thế mà dám để tội để cho người ta lại thôi được thì thầy nói thiệt ra mình muốn đỏ địa ngục sao mà mình chấp nhận cái gì hả cho nên vì vậy nó còn phân biệt được cái hữu lậu và vậy mà cho nên đức phật muốn nói tăng trưởng ngăn ác thiện ác tăng thiện tăng trưởng vậy bất thiện nào mà tôi tăng trưởng mà cái thiện nào mà trong cái hoàn cảnh tôi phải làm bây giờ thấy người ta trước cảnh đó tôi không tôi là con người tôi không làm ơ đức cảnh nói họ chứ tôi không cầu cái phước báo đó đâu cái phước hữu lậu tôi không cầu đâu tôi sẵn sàng tôi có gạo tôi cho những người đó nhưng mà cái khả năng tôi cho được bao nhiêu tôi cho chứ tôi cho thả cái thế giới nghèo đói này chắc tôi cũng nổi à, nên như vậy đó mình cho dưới khả năng mình còn cái, cái nhân quả của người ta thì phải chịu mà trước mặt của mình thấy thì đó là có cái duyên với mình mình giúp còn người ta cái nhân quả của người ta ở đâu ấy, mình cũng lâu chừng đến là giúp coi chừng đó mình lãnh nhân quả nhà người ta nước câu ở đâu mình không biết mà đây ấy, mình không nghe mà mình háo danh chút cái mình cũng tiền mình cho coi chừng mai mốt nhà mình trôi sợ người ta cho mình lỡ gì bị nhân quả hữu lộc cái, cái hữu lộ đó phải vậy thôi cái gì mình mình dai thì mình trả không có gì đó cho nên coi chừng làm cái việc này là vì cái nhân cái nhân quả đó nó có cái nhân duyên của mình đây là mình nói thẳng nói thật mình có cái nhân duyên với người ta mình làm cảnh người ta đói thì mình không được làm ngơ yeah. Dạ. không được bỏ nhưng mà cái chuyện mà người ta kêu mình coi chừng người ta lừa đảo mình mình có nghe tôi thấy là đừng mới cho với mấy người nói mấy người nói thì tôi xúc động thiệt nhưng mà coi chừng mấy người gạ tôi sao một cái người ăn mài ngoài đường họ cũng họ không có què chân họ giả đò họ cột chân họ làm mình thấy xúc động không đưa ra hết điều kiện tôi đâu phải là người ngu cho nên tôi bố thí cũng phải đúng chết chánh pháp chứ tôi bố thí sai là tôi cũng cũng ngu à cho nên tất cả những cái này thật tâm gì hại mình thôi mình không có đi hại gì để cho người ta lừa đảo à, cho nên đó là cái thuốc hữu lậu ở thuốc lượng vua lậu thì ai được gặp được đạo được tâm mình có thanh thản an lạc thì mình biết ai mà vô đây biết được cái tâm thanh thản an lạc của mình phải không cho nên mình phải nỗ lực tu suốt vô lậu chứ không tu suốt không lậu nhưng mà nhân quả thì mình lập mình giúp không được bỏ con hiểu chưa à, chứ mình không cầu cái còn bây giờ tôi cầu bây giờ tôi à, tu nè tôi phải lại phật nè tôi hành danh nè à, tôi niệm phật này tôi cầu tôi phải tu như vậy vậy để tôi làm cái phước để sau này tôi mới có đủ phước mà tôi tu chứ họ mình giàu ra rồi mà tu không có được tiền phản nhiều quá tu không có được còn người ta nghèo chứ người ta dễ tu hơn mình nó còn đây mình giàu mình khó khó tu lắm nó thầy nói bây giờ mình có cái bàn này cái nhà này nó đẹp họ bỏ tu đâu có phải dễ còn người ta có cái nhà thanh thì người ta hỏi thẳng cái biết cái dễ nó hiểu đó là cái vô lậu cái phước vô lậu của mình con nhớ ngày xưa có một vị tăng một vị tỳ kheo mà ông cái thuốc ông ông có thuốc hữu lậu cho nên ông xin không ai cho ông hết à cái chừng mà ông chết đó ông chết đó mà ông xá lợi pháp phải tự giúp ông đó để mà ông chết để cho ông nói con hiểu không cho nên vì vậy mà cái thuốc đó mà người ta chứng quả là ha chứ người ta ta đâu có cần cái thuốc hữu lậu đâu còn mình bây giờ nó là làm cái này kia để cho cái thuốc tiền bạc hoặc này kia rồi cho nó nhiều rồi mình mới tu mới được nhưng mà tới chừng mà tình huống nó có rồi tìm bạn nhiều rồi bắt đầu ngồi tám được không tìm hết cũng như bây giờ có người hỏi thầy một cái người mà có vợ con và một người chưa vợ con vậy hai cái người này người nào đi dễ Thiệt ra cái người mà bị nhiễm rồi nó khó hơn là cái người không nhiễm cái gì các bạn hiểu không? Bây giờ một một con này chưa có nghiện thuốc, nghiện rượu, mà thầy là nghiện thuốc, nghiện rượu, hai người bắt đầu bây giờ tùa tôi con không có ghẻ thì con vô con tôi bắt đầu mình lốt con đi lên con đâu có xả thầy phải bỏ thuốc ở ờ, bỏ thuốc nó cũng khó chứ không bỏ thuốc đó mà bỏ rượu nó cũng khó mà phải bỏ được hai cái này rồi mới tu mặt con cái gì thầy bị thi thừa này nó mới khó hơn với con chứ còn giờ thầy có vợ con nó ai lấy ai mà cái chân cái tặng thầy đâu cho nên thầy tu không dễ còn con đi tu vợ con không cho như vậy là con phải khó hơn <laughs> rồi bây giờ thầy nói gì tình cảm đi nữa thầy bây giờ thầy không có vợ con thì thầy đâu có quen biết đâu mà thầy thương thì ghét đi đâu con có vợ con rồi sống gần nhau bây giờ bỏ đi nó buồn nó tủi nó nó từ cái lòng của mình nó không giúp ta được nữa được vô chùa ngồi chứ cứ nhớ vợ con không là tôi tu bằng người ta ta đâu có ai ta nhớ cho nên không thành tịnh mau hơn phải không cho nên cái người mà không không vợ không con không chồng con người ta tu dễ hơn con người đã có vợ có con có chồng có con rồi tu khó hơn có không mà cái người mà không củ cải thì người ta dễ tu hơn còn người có củ cải rồi bỏ cũng dễ đâu? mỗi mỗi nó đều nó có sự tham định mà cái đó gọi là tiết sự tiết sự nó là nói được mình chặt cho nên cái hướng từ tu thầy nói là từ con tuổi trẻ mà hiểu được Phật nhất tâm nỗ lực tu mau con mình mình lỡ mà có vợ con rồi phải giải quyết mọi mặt để cho nó ổn bây giờ mình muốn tu mà vợ cho tu là tạm cái đề khó rồi mà nó đồng ý rồi mà tâm mình nó có có nở mà nó bỏ được không nó cũng ta khó ngồi vô chùa vô thất ngồi bắt đầu nhớ vợ với con hoài nhớ vậy là nó cũng thấy chưa mình muốn tu chứ ai không muốn tu nhưng mà cái tâm nó kỳ nó cứ nhớ mà mà ngồi mình lại nhớ nhiều nữa rồi nó lo tập bậy nữa thợ vợ con giờ nó chết đói thôi ai lo nữa nó nghĩ à, mấy đứa nhỏ giờ nó đi học như vậy ai là vậy lỡ xe đụng nó đúng nó lo nó nghĩ là bậy là bạ nó nó tưởng nó lên bậy bạ ngồi đó đập tăng cô về trong nhà để giải quyết cho con cái mình cho rồi để ngồi để mà tu làm cái gì đó